Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha à, Hiện tại Phước đang có mặt tại đám tang của cô Lê Thị Lợi Lệ 59 tuổi Và hôm qua thì hoàn cảnh này thì Phước nhận được sự giới thiệu của một người em trên Facebook Họ gửi về cho Phước Thì được biết là cô cũng không có chồng con gì á, bệnh người nằm liệt giường á và cũng mấy năm nay rồi rồi bây giờ thì à, mất và đây là <laughs> trước là cái nhà nè nhà này cũng là nhà tình thương nha nghe à, em của anh à, em của cô nói là mười mấy năm rồi nhà này là nhà xây dựng theo gia đình một ờ, một sáu bảy này 2010 nữa phải không ta thấy trên đây để 2010 2010 của thủ tướng chính phủ thì bây giờ thì nó cũng nói chung là nó cũng xuống cấp rồi mười mấy năm rồi nếu tính 2010 thì giờ 12 năm rồi à, còn phía trước cô chú anh chị đây chính là à, bé Hân bé Hân thì cũng đang bị bệnh à, bệnh tim suy tim à, hở van tim à, ba lá 1.4 và đây là em của à, cô Lệ à, anh Quang thì như hôm qua thì à, em có liên hệ với anh để à, ghé lại đây à, giống như là hỗ trợ à, phụ đám cho gia đình mình vì biết à, giờ hoàn cảnh gia đình mình cũng à, khó khăn còn phải chị bệnh cho bé nữa rồi lớp nào là chị vừa mất à, đây là cái à, chi phí nha cô chú anh chị à, của cái đám đám ma cô lệ thì uh, chọn gói luôn là này là của chạy hòm bảy cọ nè chọn gói luôn là 18 triệu à, uống nước hả con nè 18 triệu được à, khuyến mãi thêm à, một ngày đánh à, trống đờn gì đó nói chung là phước cũng không có gành mấy cái này <coughs> thì hôm qua về em có đăng lên facebook á à, thì cũng được nhận được sự chung tay của cô chú anh chị hỗ trợ cho hoàn cảnh của cô thì à, em ghé lại đây thì nói chung là bây giờ thì em trao cho gia đình mình à, 20 triệu là 18 triệu để lo cho cô còn 2 triệu thì để ờ, như trang trải lo bà chị bệnh được nói chung là cũng không có bao nhiêu còn là ờ, sau khi về nếu mà cô chú anh chị nhận được ờ, sự đồng cảm thương xót hơn cho hoàn cảnh đơn chiếc gia đình mình thì hỗ trợ thêm cho bé thì em sẽ liên hệ anh và gửi tiếp cho gia đình mình anh đếm lại cái số tiền giùm em nha đây ghé đốt thắp nhang dùm đi để vô anh đốt cho cô cái nhang luôn đây 20 triệu anh đếm lên em nha đốt trước đi rồi mình vô rồi ờ, sao ờ ờ đốt thôi đốt ba cây đi rồi xong rồi anh vô anh ghim sao sáu cây tổng cộng đúng rồi bằng à, thờ phật nữa con học lớp mấy rồi hơn? Dạ, lớp 1 lớp 1 hả dạ. rồi từ lúc nào mà con bị phát hiện coi bệnh tim dạ từ lúc mẫu giáo mẫu giáo ha dạ. rồi đang đi học ha rồi sao dạ đang học mà xỉu xỉu hả và hôm qua trên đó là bác sĩ chẩn đoán là bé ờ, như thế nào anh và khi mà hay tin của ờ, chị mình mất anh chị về liền á à, bác sĩ thì nói cái nhịp tim bé cũng bị rối loạn đập không đều à. để uh, lấy kết quả chính xác rằng có, có thể là mổ đặt máy cho bé à, mổ đặt máy và anh có biết được cái chi phí mà mổ đặt máy là bao nhiêu không à, em hỏi bên bác sĩ xin á là phải 60 triệu 60 triệu hả dạ. là mổ rồi uh, đặt cái máy vô đặt cái máy vô tim luôn dạ. Rồi như vậy bé mới thở được hay sao? À, như, nó hoạt động cái tim cho nó đập đều anh. Ờ. Chứ để ờ, không có đặt cái máy cái tim nó lúc đập lúc ngưng. Dạ. Thì như em ờ, hỏi sơ để biết rõ dạ. cái ờ, tình hình bệnh của bé. Dạ. Vậy là chưa có kết quả. Dạ. Mới hai cha con đang trên đó. Dạ. Còn bình thường ở nhà thì bé ở với ai? Ở với bà chị với ba bà chị. À. Bà bà chị này mất còn hai người chị với hai à. người anh đó. À vậy là anh mấy người con dạ em ba ba hả vậy là hai trai nếu, nếu tính ra cô lệ là con thứ mấy à, là ở anh thứ mấy chứ lộn chị lệ thứ sáu chị thứ sáu em là út gia đình út, hả? Dạ. gia đình à, toàn là nữ không mình nên anh là nam à, có bốn em trai mà mất hết à, hai người còn hai à. người rồi à, sau khi à, đám xong á ngày mai mình à, chôn cất á là mình chôn cô ở đâu dạ kế bên mã ba mẹ luôn à thì tính ra là đất này là từ cái khúc mé đó dạ. kéo tới đây được chỉ có cái nền thôi phải không dạ dạ có nền nhà nền nhà không có ruộng đất dạ thì đây là phúc à, quay sơ cô chú anh chị à, xem nha cái uh, đường đi vào thì uh, phía trước là sông cái đường có chút xíu gì đó thì vô vừa đủ một con xe thôi té đi học thì sáng phải đạp chiếc xe đạp chắc chiếc xe đạp nằm ngã luôn quá phải không ừ, anh anh ngoan chiếc xe đạp nhỏ này phải không thật bé hả dạ dạ ờ, con hát cái ca đỏ là một đứa anh chị anh đó đi học đó cũng nguy hiểm dữ ha đang bệnh tim nữa ờ à, anh điếm sao rồi đủ nha đủ dạ, không rồi. chú vợ đủ không anh dạ đủ dạ em cũng thay mặt gia đình xin cảm ơn cô chú ờ, các mạnh thường quân ủng hộ gia đình em giúp đỡ à, anh là là làm nghề gì dạ em ờ, làm công ty công, công nhân. ty à, công nhân ở ở đâu ở bình dương ở bình dương ha à, cậu công nhân bên cái gì dạ em làm bên ờ, bê hàng lên kiềm à, là vận chuyển hả dạ, dạ. mà mình bên gì ở bên khâu đầu chuyền đầu đầu chuyền của cái gì á đầu chuyền bên trường sơn công ty gì ý, ý, nói là cái đó là làm việc cái gì bê ờ, hạ gỗ ờ. à, gỗ dạ. <laughs> ngồi đi anh ngồi đi không không thì như vậy đó em chỉ biết vậy thôi để cho ờ, rồi ờ, về coi nếu mà có ai hỗ trợ thêm thì em sẽ quay lại dạ. mình ờ, còn số liên còn số điện thoại mà dạ. à, và cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ trong 20 triệu này dạ. thì uh, à, do là hôm qua gấp rút thì sáng nay em chưa tổng kết nhưng mà em trao cho gia đình mình như vậy rồi về thì cái danh sách mạnh quân phước sẽ cập nhật trực tiếp à, ở trên youtube á, thì phước ghi ở phần bình luận còn ở uh, trên uh, facebook thì Phước à, để à, trực tiếp trên bài viết à, dưới cái clip này để cho cô chú anh chị à, tiện mình biết ai đã giúp đỡ cho hoàn cảnh thì Phước cũng thay mặt gia đình cô Lệ đây anh Ngoan đây à, cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị mạnh thường quân luôn nha đã hỗ trợ cho hoàn cảnh à, cho gia đình trong những lúc khó khăn như thế này thì khi mà vừa bước xuống đây Phước cũng nhìn thấy cái nhà như vậy là Phước nhìn vô là nói chung là vừa nhà tình thương và ở trong đây chắc cũng đông phải không mấy người dạ mấy ba bà chị với ờ, ba đứa con là ờ. sáu à. với hai chồng em nữa tám à, còn mấy người trong gia đình là đa còn đi làm đúng không dạ không vậy là chỉ có giống như ở đây ai thuê gì làm nấy hay gì dạ bà chị thứ bảy thì lớn tuổi rồi cũng tuổi dê cũng năm mấy à, à. không làm gì nổi cái khoảng cách từ bé đến trường học là khoảng bao xa anh ở dạ, đây xuống dưới tầm hơn gần hai cây hai cây đạp xe đi dạ. học dạ. à, sáng đi giờ trưa về dạ sáng đi rồi 10 giờ về về rồi chiều 1 giờ đi rồi 4 ờ, giờ về 4 giờ về con đạp từ tới đó ờ, mấy à, mấy giờ vô học 7 giờ vô học thì à, mấy giờ con đạp đi xe hơn yeah, dạ, cả 5 giờ 5 giờ sau Vậy? đó đạp tới là 6 giờ 6 giờ rồi sau đó 7 giờ hay vô đạp, đạp 5 giờ sáng thì đạp rồi dạ yeah, 5 giờ rồi sáng sáng chút á à trời sáng sáng xíu hả dạ hồi đạp đi về thấy mệt không dạ không hồi vậy dạ sao anh nó cũng bình thường mà sao tự nhiên muốn xỉu ngã ngang xỉu thấy bé cũng uh, gì nè người ta kêu là bầu bỉnh phải không oh, wow. vậy đây phước xin phép đốt uh, thắp uh, nén nhang cho cô nha xong rồi anh em của em xin phép uh, về cần thơ dạ, dạ. em cũng xin cảm ơn anh, anh. Dạ. dạ. em về dạ. dưới còn thêm một cái đám nữa kìa dạ, cô dạ. kia tối mới bay sáng vừa mất nữa cổ bị bệnh cũng nằm chỗ một uh, không chồng con luôn ở với người con nuôi người con nuôi thì thêm ba người uh, bé nhỏ nữa làm cô giáo ăn chay trường nữa chứ vừa mới mất thì tối 3 giờ sáng đang ờ, đặt ờ, máy thở oxy tự nhiên sao mà tới tối cái hước hai cái đi luôn nè à, đang cầm cái máy đi đây là trùng trứng cái nút này à. kêu anh tiến ra đưa mấy chú ra ngoài tiến rồi thôi về phước chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha à, bây giờ mình à, về cần thơ ghé lại uh, à, trao tiền cho gia đình à, của cô điều cô giáo điều cái bay và hẹn gặp lại à